Nani? Mày ăn sầu riêng không? No, no, no, no. No, no, no, no. Huh? Nani? Đế này cho mày Hoặc hai đứa ta cư cho Nope Ngu dữ Còn gì nữa đâu mà khóc vơi 我。